môi trường mà tốt thì con người nếu như mà tương hợp ở trên đó thì được nhiều sự tốt lành hơn còn nếu như mà nó không tốt thì chúng ta không nên lựa chọn nên là tôi là tôi ưu tiên cái tiêu chí vượng sau đó thì tôi mới ưu tiên đến cái tiêu chí ưu tiên tiêu chí vượng sau khi tiêu chí vượng hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ đến cái tiêu chí thứ hai là cái tiêu chí về về về hợp nên là nhất vị ở đây là trước cái được vị trí đắc khí sau thì mới nó đến vị trí hợp hướng thì ở trong phong thủy thiết kế dương cơ người ta cũng gọi là nhất vị nhị hướng nhưng ở đây là trong phong thủy khi mà khảo sát trạch đất thì vị ở đây là cái vị trí của cái trạch đất trong cái khu vực đó vị trí của cái trạch đất trong cái cái, cái, cái thế đất đó sau đó người ta mới nói đến hướng cái bố cục hình thể của cả cái không gian của cả cái không gian nó là cái thứ quan trọng nhất sau đó chúng ta nói đến quy luật vận hành sau đó chúng ta mới nói đến cái thời thế sau đó chúng ta mới nói đến cái, cái địa bàn của ừ, nơi chúng ta cư trú sau đó chúng ta mới nói đến nhu cầu của chúng ta cho nên là um, trời lớn đất lớn con người cũng lớn nhưng mà vẫn phải tuân theo một quy luật bất biến nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên đấy là nguyên tắc của công việc.